nguyện thứ diệu hương vân biến man thập phương giới cúng dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thân hiển duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác phật sự phổ huấn chư chúng sinh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 xả máu thịt thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Toàn thể chư Tăng Ni Phật tử chúng con, vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, thần tâm cung kính đối trước mười phương thường trụ tam bảo, đốt nén tâm hương dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, đảnh lễ sự đản sinh cao quý vi diệu của Ngài.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 xá bồ tát lòng canh cánh chúng sinh cõi xa bà đầy tham lam sân hận chẳng biết gió mỗi nguồn à, tội phúc cùng nhân quả nên phiền não khổ đau Bồ Tát liền tự giá chư thiên trời đầu xuất à, hà sinh xuống thế gian hiện tướng voi sáu ngà nhập thái nơi hoàng hậu má ra bậc hiền đức tình phản vua anh minh tháng tư trời trong sáng gió mát hòa chim ca vô ưu hoa nở rộ nơi vườn lâm tỷ ni Bồ Tát đã đàn sinh à. lòng trắng liền hóa hiện che cho thân Bồ Tát bảy bước chân ngài đi hóa sen nâng đỡ gót ngài hướng về phương đông nguyện làm người dẫn đường à, cho tất cả chúng sinh ngài hướng về phương nam sẽ làm ruộng phước lành cho khắp chốn nhân thiên ngài hướng về phương tây đây là kiếp cuối cùng thực hành bồ tát đạo ngài hướng về phương bắc chính ngay trong kiếp này chứng đắc vô thượng đạo đến bước đi thứ bảy bồ tát liền dừng lại một tay chỉ lên trời à, tự làm chỗ quy cho thiên nhân sáu nẻo một tay chỉ xuống đất à, chiết phục các ma binh bỗng từ nơi hư không hai dòng nước sạch thiêng một nóng và một lạnh à, như thuần nghịch cõi đời tắm lên thân bồ tát vốn sạch trong vô nhiễm bồ tát thật oai nghiêm cất tiếng vang rung động giữa khắp chốn nhân thiên bồ tát liền tuyên bố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn hôm nay toàn thể chúng con tăng ni phật tử thành tâm kinh lễ a đản sinh của ngài đản sinh cao quý đản sinh vi diệu cứu khổ chúng sinh nam mô lâm tỷ ni viên vô ưu thọ hạ thi hiền đản sinh phật bổn sư thích ca mâu ni Nhất tâm kinh lễ tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm Bồ Đề hành hành Bồ Tát cầu vô thương à, đạo Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu tâm kinh lễ từ trời đâu xuất Bồ Tát hộ Minh soi khắp địa cầu cõi nước Ấn Độ Dòng họ cam giá đầy đủ túc duyên dáng thần nhập thai hoàng hậu mã gia cung vua tình ờ, phản nam mô Phật bổn sư thích ca mâu tâm kinh lễ Bồ Tát hiện thân voi trăng sáu ngà Ngậm đài sen trắng từ trên thiên cung Hướng về phía đông tiếng xuân phía nam Rông tiếng oai hùng nhiều quanh long sang ba vòng phía hữu Giáng sinh vào lòng Phật mẫu ma gia Nam Mô Phật bổn Sư Thích Ca Mâu Nhất tâm kinh lễ Bồ Tát nhập mẫu thai Phật mẫu tâm được hoan hỷ thân thể khoan khoái Luôn luôn thay gió thân hình Bồ Tát Đầy đủ mọi bộ phận và chân tay Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu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 tâm kinh lễ à, giữa rừng vô ưu trăng tròn tháng tư chư thiên tụ hội nhặt trời reo vang mừng đấng cứu đời bồ tát giáng sinh trần à thế nam mô phật bổn sư thích ca mâu nhất tâm kinh lễ a bồ tát viên mãn bấy đạo bồ đề khi vừa đán sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hai dòng nước thiêng một nóng một lạnh từ nơi hư không tấm thân bồ tát nam mô phật bổn sư thích ca mâu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 nhất tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn Hướng về phương Nam làm ruộng phước lành cho các chúng a sinh Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Nhất tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xứng tôn Hướng về phương Tây là kiếp cuối cùng hành hành Bồ Tát Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xứng tôn Hướng về phương Bắc ngay trong kiếp này Đắc thần đạo quả vô thượng Bồ Đề Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu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 Nhất tâm kinh lễ Bồ Tát khi vừa đàn sinh Lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót Bảy bước xưng tôn Một tay chỉ đất chiết phục ma binh Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu tâm kinh lễ a bồ tát khi vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn oai nghiêm cất tiếng rung động tam thiên thiên thường thiên hạ duy ngã độc à, tôn nam mô phật bổn sư thích ca mâu nhất tâm kinh lễ nam mô lâm tỷ ni viên vô ưu thọ hạ thì hiền đán sinh phật bổn sư thích ca mâu nhất tâm kinh lễ nam mô lâm tỷ ni viên vô ưu thọ hà thì hiện đàn sinh phật bổn sư thích ca mâu tâm kinh lễ nam mô lâm tỷ ni viên vô ưu thọ hà thị hiền đán sinh phật bổn sư thích ca mâu phật Bồ bổn xưa thích ca mâu ni ơi nam mô phật Bồ bổn xưa thích ca mâu ni ơi nam mô phật Bồ bổn xưa thích ca tất cả các pháp có bốn thứ thâu tóm để nhiếp hóa chúng sinh bốn pháp thâu nhiếp đó là gì một là bồ thí hai là ai ngữ ba là lợi ích và bốn là đồng sự tôn giả nan bén giới toàn y phục chỉnh áo vai bên hiếu đầu gối hiếu quỳ sát đất chắp tay bạch phật bạch đức thế tôn thuở xưa ngài cúng dường bao nhiêu đức phật để cầu đạo vô thượng đức phật nào vun trồng các thiền căn vì đời vị lai cầu đạo bồ đề đức phật bảo tôn gia a nan hãy chú ý lắng nghe khéo suy nghĩ ghi nhớ ta nay sẽ vì ông kế các danh hiệu chư phật mà ta trong thiền căn trong quá khứ khi các đức Phật xuất hiện ở đời đó là các đức Phật đức Phật hiểu là nhiên đăng đức Phật hiểu là thế vô tỷ đức Phật hiểu là liên hoa thường đức Phật hiểu là đức thường danh xưng Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni Đức Phật hiểu là Đế Sa Đức Phật hiểu là Phật Sa Đức Phật hiểu là Kiến Nhất Thiết Lợi Đức Phật hiểu là Tỳ Bà Thi Đức Phật hiểu là Thi Khí Đức Phật hiểu là Tỳ Sa Môn Đức Phật hiểu là Câu Liêu Tôn Đức Phật hiểu là Câu Na Hàm hiểu là ca diếp lung ấy ta trồng các thiên căn cho đến dốc tu tập phạm hành cúng dường các đức phật cầu ở đời vì lai thành đạo vô thường tránh đẳng tránh giác này thiền căn cầu vào đời vì lai thanh đạo vô thường tranh đằng tranh giác bây giờ tôn giả a nan bạch phật bạch thế tôn như lai cúng dường chư vị phật như lai ưng cung tranh đằng tranh giác đó đã đem những gì để cúng dường và trồng những thiền căn gì để cầu vào đời vì lai thành đạo vô thường tranh đẳng tranh giác đức phật bảo tôn giá nan ta nhớ về đời quá khứ trải qua vô lượng kiếp có vị quốc vương tên là hàng oán thuộc dòng sắc đế lời thừa kế ngôi vị đế vương nhà vua đầy đủ phương đức tuổi thọ rất lâu đồng tử vân học theo thầy phạm chí bây giờ đồng tử vân đem những vật bố thí có được mang về tuyết sân để cung phụng phạm chí người trải qua bao nhiêu xóm làng thôn ấm thành phố các nước lúc nghỉ cảnh vật như vậy lần lần cuối cùng tiến đến thành liên hoa khi đặt chân vào thành này thấy phong cảnh trang nghiêm tốt đẹp là thường không tài nào tưởng tượng hay diễn tả được như đã nói ở trên đông tử liền nghĩ vì lý do gì thành liên hoa ngày hôm nay trang nghiêm không thể tương tưởng hay diễn tả được hoặc có người sắp tổ chức ngồi vô gia ở thành này chăng hoặc lại tế tư các vị tinh tú trên trời chăng hoặc tạo điều an lành tốt đẹp gì chăng hoặc tổ chức làm phước chăng hoặc nhằm tiết lễ hội bà la môn chăng hoặc dân chúng trong thành này nghe danh tiên ta liền nói một người trong thành thưa nhân giá tại sao thân này trang hoang đẹp đẽ tuyệt vời như vậy người trong thành trả lời này. đồng tử đại trí ngài không nghe sao đức thế tôn nhiên đăng như lai ưng cúng tranh đằng tranh giác chẳng mây chốc xe đến thân này thuyết pháp giao hóa dân chúng vì nhân duyên này đại vương an ngoáng ra lên dân chúng mỗi nhà phải trang hoàng tất cả mọi người muôn tạo phương nghiệp mới trần thiên tất cả các thứ trang nghiêm như vậy vì họ quyết định cung dương đứng như lai hiến đăng này a nan ta lúc đó thầm nghĩ trong giáo pháp của ta có nói người nào có khiêm tốn thì có hai quả báo một là nếu ở tại gia quyết định sẽ làm truyền luân thánh vương hai là nếu xuất gia tu học thánh đạo quyết định sẽ chứng quả vô thường tranh đăng tranh giác danh tiếng vang khắp mọi nơi oai đức tự tại ta không nghi ngờ lời nói này nan ta thỏa ấy lại sinh tâm niệm ngày nay trường hết ta nên dừng lại nơi đây cung dường lễ bái đức thế tôn nhiên đăng cầu đời vì lai chứng quá vô thường tranh đăng tranh giác rồi sau đó mới báo ân thầy phạm trí ta lại thầm nghi sẽ đem những vật gì để cúng dường đức phần đem sự nghiệp gì để trồng các thiền căn tâm ta lại suy nghĩ chư Phật Thế Tôn không chuồng cúng dường bằng tiền tài chỉ đem pháp cúng dường mới được thánh nhân khen ngợi ta nay chưa có pháp cúng dường không lẽ đứng nhìn ngày bây giờ ta có đi mua các hoa đẹp thường hàng đem về dâng cung Đức Phật nguyện đời vì lai thành Phật đạo nghĩ rồi liền khi ấy đến một cửa hàng bán hoa nói với người chủ nhân ra dạ, có thể bán hoa này cho ta không người bán ngàn bảo ta nhân gia đồng tử người không nghe sao đại phương hàng oán ban sắc lệnh xuống dân chúng những nơi nào có chẳng hoa không được bán cho trăm tiền vàng về nàng tỳ nữ liền nói nhân gia đồng tử ngài lấy hoa này sẽ dùng vào việc gì ta đáp như lai xuất hiện ở đời khó thấy khó gặp ta nay gặp được muốn mua hoa này dâng lên đức phật nhiên đăng như lai ưng cung tránh đằng tránh giang để trong các thiền căn vì đời vì lai câu quá trong ngoài thân tâm dùng mãnh tinh tấn hâm mộ giao pháp ngài sẽ thành đạo quả vô thường tránh đằng tranh giác ngài đồng tử ngài chịu hứa với tôi trong khoảng thời gian ngài chưa chứng thánh đạo đời đời kiếp kiếp tôi sẽ là vợ ngài nếu khi ngài đắc đạo tôi sẽ cào tông xuất ra học cầu quả a la hán làm đệ Sa môn nếu được như vậy hôm nay tôi sẽ trao cho ngài năm cành hoa sen này không được như vậy thì tôi chẳng trao ta lại nói với tỷ nữ này thiền nữ ta ngày nay thuộc dòng bà la môn trung tổng thanh tỉnh thông đạt bốn luận tỷ trong luận tỳ đà của ta có dạy nếu người nào muốn cầu đạo vô thương tranh đăng tranh giác hành đạo bồ tát người này nên đối với tất cả chúng sinh sinh tâm thương xót sinh tâm làm cho họ an là có ai đến cầu xin vật gì không lên lân tiếng cho đến cầu xin thân mạng cũng phải họ phương nước các thứ yêu quý như vợ con và ngoài ra như của cái không được tham lam bồn sen này thiền nữ ta nay phát nguyện cầu quả vị bồ đề vì muốn đem lại an lạc cho tất cả chúng sinh giả sử có người đến xin vợ con ta cũng bồ thí tâm luyên ái của nàng liễu làm trở ngại hạnh Bồ Tát thì tâm nguyện cách xa của ta không thành lại ở bên nàng tạo vô lượng tội lỗi nàng neo phát nguyện có thể ở trong lúc đó đối với tất cả tài sản bảo vật đang có khi ta từ giả sử có người đến với ngài xin thân tôi tôi cũng không xin tâm bồn xẹt uống nữa là họ xin con trai con gái và các của cải khác ta nói với nàng nếu nàng được như vậy ta sẽ theo như sở nguyện của nàng sẽ hứa ở đời vì lãi cho nàng là ta năm trăm tiền vàng liền cầm năm cành hoa sen xanh trao cho ta còn hai cành nữa nhờ ta thấy nàng dâng cung đứng phật nàng có đoan chánh khả kính hào quang trong sang chiều khâm thế gian cáng căn điều phùng tâm ngài văn lặng ngang trụ trăng đồng sáu căn lặng yên như nước ao liều lý đi đứng oai nghi giống như voi chúa lại có vô lượng trăm ngàn vạn đức đại chúng chư thiên vây quanh trước sau mỗi người đều giải vô lượng các thứ hoa trời và vô lượng bột hương trên đàn cõi trời hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen trắng hoa sen trắng lớn lên trên đức phật nhiên đăng như lai ưng cung chân đẳng chân giác tôn trọng cung dường bây giờ đại phương hàng oán chuẩn bị bốn binh chúng đầy đủ oai phong xuân phán từ cửa thành đề Phật nhiên đăng lúc ấy nơi hoàng thành tụ tập vô lượng vô biên chúng sinh người A tu la trời dòng tam bổ chúng quý thần nọ đêm theo bột hương và các thứ dài trên đức phật nhiên đăng tuyệt nhiên không có một hoa nào rơi xuống mặt đất đều chủ trong hư không trên đành đức phật làm thành bảo cái lớn khi đức phật đi đứng bảo cái này cũng di chuyển theo khi Phật nhiên đăng ta sinh tâm tranh tiếng sinh tâm kính trọng đêm bảy cần hoa sen xanh giải trên đức Phật phát lời thể nguyện ở đời vì lai khi ta thành Phật như đức như lai nhiên đăng đặc pháp hôm nay và ở trong đại chúng giống nhau không khác hoa của đồng tử giải trụ trong hư không cánh hoa hương xuân cuống hoa xoay lên linh ấy trên đảnh đầu đức phật thành chiếc lòng hoa theo đức phật đi đứng ta thấy uống oai đức thần thông như vậy tâm kính tín lại tăng bối phần này a à lan lúc đó vô lượng vô biên dân chúng đều đem y phụng tuyền nào vô ra trải trên mặt đường như là ý ca thi ca mi móng y băng già trắng miền y bằng vài gấm móng y băng lông thô mềm mại tốt đẹp và chắn bằng tơ tâm theo đủ màu sắc vì sâm cúng dường đức phật nhiên đăng nên phái phù kín mặt đất này a nan ta thấy vô lượng vô biên dân chúng đem máu quy ra trái kinh trên mặt đất riêng ta chỉ có một tấm da nai ta đem nó trải trên mặt đường chỗ đất mà tấm da nai của vua ta phù lên dân chúng chê trách ngoan ghét họ cầm tấm da nai của ta vứt thần xa ta nghĩ ôi thôi đức thế tôn nhiên đang có thể không thương xót ta chăng thầm nghĩ như thế rồi phật biết được ý ta nên ngài thương xót đến ta đừng phật nhiên đang dùng sức thần thông biến một vùng đất trên mất đường thành một vũng lầy dân chúng thấy đường lầy lội đèo lánh đi ngõ kháng không một ai đi qua đoạn đường lầy này lúc ấy ta thấy đường đi như vậy liền lướt đến chỗ đó thấy đường buôn lầy rồi liền tầm nghĩ như thế này làm sao đức thế qua được nếu ngài lội qua đoán đường lầy này thì chân ngài sẽ dính bùn nhớ bẩn ta nay có thể đem nhục thân bất tịnh này làm chiêng cầu lớn bắc qua vùng bùn để đức phật bước lên thân ta mà qua đó ta liền xóa tóc phủ khắp chỗ đất tấm da nai úp mặt xuống làm chiếc cầu lớn cho Đức Phật đi qua tất cả dân chúng chưa được bước qua chỉ một mình Đức Phật là người trước tiên đi trên tóc ta ta đã cúng dường Đức Phật nhiên đăng như lai ưng cung tránh đằng tránh giác như vậy lại phát sinh của Như Lai hiến đăng và chúng thanh văn này đi trên tóc và thân ta qua khói đoạn đường buồn này lại phát nguyện nguyện đời vì lai khi ta thành Phật có ai đứng thế lực làm bậc đạo sư cho trời người như đức như lai nhiên đăng ngày hôm nay không khác lại nguyện nếu ngày hôm nay không được Phật nhiên đang tỏ ký ta nguyện trọn đời không ra khỏi vung buồn này đáng khi đồng tử trái tâm tóc thì coi đại địa chân đồng theo sau cách nghĩa là phía đông vọt lên phía tây lặn xuống phía tây vọt lên phía đông lặn xuống phía nam vọt lên phía bắc lặn xuống phía bắc vọt lên phía nam lặn xuống chính giữa vọt lên xung quanh lặn xuống chung quanh vọt lên chính giữa lặn xuống sau khi ta cúng dường công đức đã đầy đủ đừng phấn nhiên đang thọ ký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 tôn kính công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, thấy đều thể nhập vô sinh nhận nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời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 từ à, quý a à, y à, phật ơi nguyện cho chúng sinh pháp mới nguyện cho chúng sinh người thâm nhập kinh tạng người trí tuệ tự à, quý á y á tăng ơi á à, nguyện á à, cho chúng á sinh ơi á quản á lý á đại chúng ơi á hết á thầy á không